Hello, xin chào các em. Hôm nay mình có cái clip giới thiệu cái con này thì phải nói là mình rất thích luôn nên mình phải làm clip này. Nó quá là hot và quá là rẻ luôn anh em nhé. Có hơn một triệu thôi, Có hơn một triệu một chiếc rồi nhá. Đó, một chiếc máy tính bảng của Xiaomi có tên là Mi Pad 2 à, 16 GB Android. Đó anh em nhìn nè, rất là đẹp. Phải nói là phải vô vô cùng là đẹp luôn. Rất là cute, rất là đáng yêu. Rất là phù hợp để cho anh em giải trí trong cái dịp Tết này luôn Bởi vì giá của nó rất là rẻ, có hơn một triệu mà hơn một triệu thì chủ có khi chỉ bằng một bữa nhậu thôi mà anh em đã sở hữu được một chiếc này máy này rồi phù hợp nhá cho anh em uh, xem phim này uh, xem youtube này uh, lướt web đọc báo này rồi uh, chơi một số game nhẹ nhẹ phù hợp cho các cháu nhỏ uh, xem hoạt hình này uh, và dùng một số phần mềm học um, tiếng anh nhẹ nhẹ thoải mái cái này chạy thoải mái luôn chơi game được chơi được ở uh, pubg ở PUBG hơi nặng chơi được cả Free Fire ấy là là là chơi được thì mình chưa cài chứ mình cài mình đã chơi được cái trên này mà cái này mình nhận được rất là nhiều đơn hàng cho cái việc này này đó là những anh em hiện tại đang kinh doanh những anh em hiện tại đang kinh doanh nhá ví dụ như đơn vị bên mình chẳng hạn thì dùng cái này để cho các em bán hàng giới thiệu sản phẩm đến khách hàng này hay là các em bán hàng luôn sử dụng phần mềm ví dụ như bên mình đang sử dụng kiosk việt ấy thì mình sẽ cho các em cài vào cái này và các em bán hàng rất là tiện cầm theo bên mình luôn và giới thiệu khách hàng ví dụ đây này đó mình sẽ giới thiệu cho khách hàng cái sản phẩm điện thoại bên mình đang có nhá ở website mnm vn ấy và sau đó là khách hàng đồng ý thì bên mình sẽ Ờ, bán hàng ở trên cái phần mềm QR Việt và thanh toán ở trên này thì các em nhân viên các em thanh toán rất là tiện thì những cái đơn hàng mình nhận được để ờ, các bạn đây mua về các bạn bán hàng ví dụ như là quán ăn hay là những cửa hàng ờ, bán hàng và sử dụng phần mềm này quần áo thứ ấy mọi người đặt hàng rất là nhiều rồi đó thì một đơn hàng nữa cho một số anh em hiện tại mua thay cho cái màn hình sao gối đầu trên xe ấy trên xe ô tô tương đối nhiều khách hàng của mình đặt thường thường là hai cái và một bộ giá đỡ để gắn vào đường sau xe để làm hình gối đầu cho khách hàng người ta ngồi sau người ta xem ấy một số anh em chạy dịch vụ hoặc là gia đình cũng được để sử dụng cũng rất là tiện thì sản phẩm này rất là rẻ hơn một triệu thôi đó anh em có thể xem qua chi tiết sản phẩm nhé sản phẩm này có thiết kế vỏ bằng nhựa này vỏ bằng nhựa kiểu như ờ, trên chiếc iPhone 5C đó rất là nhiều màu sắc ở đây thì hiện tại mình đang có ba màu cơ bản là màu hồng màu ờ, màu hồng màu trắng và màu vàng ngoài ra là có một số màu ví dụ như màu xanh và màu đen nữa nhưng số màu những cái màu đấy đang rất ít mình chủ yếu là những cái màu này thôi đó, màu này thì cũng rất là dễ dùng rồi đúng không đó anh em đàn ông như mình dùng cái này được cho rất là nam tính này đó đúng không rất là đẹp đó và thiết kế của nó rất là đẹp nhá liền một khối luôn có nghĩa là liền một khối như chiếc iPhone luôn đó trên này thì có chân cắm 3.5 đầy đủ này đó camera 16 megapixel này camera của nó tương đối đẹp ấy. đó hai loa hai phía hai bên có hai loa ở đây logo của Xiaomi được in chìm chứ không phải giống như một số máy tàu đều đều mấy triệu thậm chí mất 2 triệu anh em mua là chỉ in với bản thôi và Android chạy rất không ổn định và đây là chạy của MIUI luôn rất là ổn định nha có cổng sạc đó anh em nhìn cổng sạc nhé nó thiết kế như này cơ mà đó rất là cẩn thận rất là chắc chắn đây micro SD micro USB nhá có sóng micro USB và đơn giản bên này thôi nó có một phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng bằng kim loại rất sáng bóng đó hiểu nhỉ? đó phía bên này sẽ có một chân cắm thẻ nhớ này sẽ có một chân cắm thẻ nhớ ở đây nha đó anh em nhìn không màn hình của nó là màn hình 7,9 inch Full HD cộng Full HD cộng luôn chứ không phải Full HD đâu chắc chắn một điều là sẽ đẹp hơn rất nhiều so với màn hình của chiếc laptop chắc chắn luôn đó chi tiết cấu hình bên trong thì cùng xem nhá mình đã cài phần mềm CVZ đây rồi thì đây là sản phẩm mình nó luôn ngay từ đầu là 16 g và sử dụng uh, à, CPU là Nvidia TGA 3K1 2.2 GHz đó số nhân là 4 nhân anh em thấy cấu hình ổn không cấu hình này quá là ổn trong cái phân khúc là tầm 1 triệu rồi đúng không đó của bốn CPU ở đây anh em nhìn nhá tiến trình sản xuất là 28 nanomet này rất là tiết kiệm nhiên liệu này à, rất là nhầm nhầm rất là tiết kiệm pin đó, rất là tiết kiệm pin thì không phải nhiên liệu <laughs> đó đây là tên cụ thể nó đây đó anh em có nhìn thấy phần màn hình là 7,9 inch và độ phân giải là 2048 x 1536 nó có hơn Full HD luôn đúng không Full HD cộng Full HD nó là 1080 của đây nó là 1056 rồi à 1536 ờ, rồi đó mật độ để ảnh là 324 dpi mà màn hình có tương đối là nét đấy đây nhá bộ ở trong của nó là 16 g này đó mình đã cài rất là nhiều game ứng dụng hiện tại còn chống 6,4 g chúng ta có thể lắp thẻ nhớ lên đến 128 ờ, g được đó thế nên khỏi phải suy nghĩ vấn đề bộ nhớ nhá cài được xem phim cho phim ở đây xem thoải mái đi du lịch picnic không có mạng cũng thể xem phim được thì sản phẩm này không có 4G đó sản phẩm này không có 4G chỉ có wifi thôi thế nên là muốn xem offline thì cắm một cái thẻ nhớ 128 GB vào đây xem thoải mái độ phân giải màn hình nào cũng chiến được bởi vì nó là trên Full HD rồi đúng không đây hệ thống Android hiện tại là Android 4 4 4 thì cái sản phẩm này ra mắt cái này khoảng 5 năm rồi nhé năm 2015 cuối năm 2015 đầu năm 2016 nó là tầm khoảng 5 năm rồi đó đây pin của nó là 66.700 mAh tương đối là bền rất là bền nhá anh em giải trí nghe nhạc thoải mái hát karaoke cả đêm tết này ờ, bạn bè về hát karaoke thì dùng cái sản phẩm này là hát karaoke được thôi đúng không chọn bài biết nó dễ và cầm trên tay mà hát chả cần màn hình cũng hát được này đúng không màn hình rất là lớn rồi đó các cảm biến các thứ đầy đủ đây tên của nó là mi pap hai anh em đều biết rồi nhá đây mình có cài ờ, một số game đây này anh em nhìn thấy không đây cái antutu benmart này có cả pubg nhưng pubg chơi phải để hình thấp nhất nó hơi chậm chậm một chút chơi free fire tốt hơn đây cài cái antutu benmart này cho anh em xem cụ thể hơn này đây này Đấy, trên phần thiết bị nhá nó cũng xem tương tự như cái kia đó, anh em có thể nhìn thấy nhá đây Tega chip Tega này à, mật độ phân giải này đó anh em nhìn nhá đây ram bộ cho trong đó camera trước camera sau đủ gọi uh, face uh, gọi gọi uh, messenger zalo thoải mái luôn mà hình lớn mà giá hơn một triệu đúng không đó cho cái đán nhá nó là dùng uh, giao diện của MIUI tương đối là mượt này anh em nhìn thấy không đó wifi bluetooth này Đấy, các cái đối khác thì không có 4G rồi đó đầy đủ cài đặt của MIUI đây anh em thể nhìn thấy nhá Đây, tiếng Việt đầy đủ hết luôn đó chỉnh to được cho cho các bác à, mình mua cho các các bác lớn tuổi các bác đọc báo Đấy, là cũng ờ, có thể thoải mái bởi vì là chúng ta có thể chỉnh được cỡ chữ lớn đó như thế này thì các bác cũng không phải đeo kính mà các bác đọc báo rất tốt nhá Đấy, ví dụ mình vào đây cho các bạn xem này đây này đó vào đây và báo dân trí chẳng hạn đó thì chúng ta đọc báo rất là tốt luôn và chất lượng âm thanh của nó tương đối tốt đấy chất lượng âm thanh của nó phải nói mình phải nói thật là nó cũng rất là tốt chất lượng âm thanh của nó khá là to bởi vì nó có hai loa đằng sau đó à thì sẽ thử báo website ờ, đọc báo thế này, đó google các thứ đầy đủ đây thấy nhá anh em thấy không nó loát cũng tương đối là tốt luôn và nó giao diện và giao diện máy tính bảng luôn và giao diện điện thoại đấy nhé đấy mà nó loát cũng rất là nhanh à. Đó. hiện tại đang có dịch covid rất là căng thẳng này mua chiếc máy tính bảng này ở nhà mà xem thôi chả đi đâu cả đúng không tiện đó hay mà nhá cái giao diện là giao diện là của máy tính chứ không phải giao diện của điện thoại luôn những cái chiếc máy tính bảng mà loại giải rẻ tiền ở trên mạng đang bán ví dụ như là của một số hãng Trung Quốc không nổi tiếng ấy thì nó chỉ uh, trên cái trạng thái là giao diện ờ, của điện thoại thôi nó không thể là giao diện của máy tính bảng nhận đúng như này được và đây là chiếc Mi Pad này là của chính hãng Xiaomi thế nên nó mới nhận nhận được cái giao diện như này thôi nhé đó bí thư Hải Dương khẳng định các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn đều được kích hoạt bao gồm các cơ sở y tế cơ quan chức năng đó. có liên quan để web đọc báo rất là mượt luôn. Bác nào mua cái này cho người ờ, người già, cho các bác lớn tuổi hoặc là cho cái người uh, khiếm thị đó và người ta nghe báo như này thì quá tuyệt vời đây xem youtube nhá đây youtube này đó thoát ra nó vẫn đang chạy bình thường đa nhiệm rất là tốt luôn cái này nó đa nhiệm rất là tốt luôn mặc dù ram có hai ghi thôi Hải Dương đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế tiến hành truy vết hơi chậm một chút thôi nhưng mà nó quá là đủ cho chúng ta giải trí cái thứ rồi đấy nhá làm gì mà phòng bừa bãi quá vậy không phải tại con đâu mẹ tại Nobita muốn kiếm mình hồi nhỏ thôi à hình hồi đó anh em thấy không À. Đó, màn hình của nó rất là đẹp nhá các góc nhìn này à, đó màn hình mà chất lượng cao ấy thì chúng ta có thể nghiêng góc nhìn thì chúng ta nhìn sẽ rất là vẫn là rõ, rõ nhá góc nhìn của nó rất là lớn chắc chắn là một điều nó sẽ rất là đẹp hơn rất là nhiều so với màn hình của một chiếc máy tính rồi một chiếc laptop rồi dạ. đó. chiều xoay này xoay đúng các chiều được đầy đủ nhá đó xoay kiểu gì nó sẽ theo được này đó. cảm biến nó rất tốt bởi vì là một số sản phẩm rẻ tiền ấy nó chỉ xoay được hai chiều như này thôi nếu chúng ta xoay ngược này thì nó sẽ chỉ xoay ngược như kia đây xoay được bốn chiều luôn đó Đấy. nghe nhạc nhá chúng ta có thể hát karaoke này Đấy. hát một bản bolero chẳng hạn này Đấy. Đấy nha nó phát âm thanh ra hai cái loa này. Đó. Đó, ok cho anh em Thêm một cái loa kéo tay nữa thì đến đâu chúng ta cũng có thể hát được Đúng không? Rất là tiện luôn Có hơn triệu bạc về chi tiết sản phẩm này thì anh em có thể lên google tìm hiểu nhé hoặc là có thể comment dưới video để mình sẽ sẽ nói sơ qua về chi tiết sản phẩm này đặt hàng đơn giản thôi anh em vào website bên mình là mnm vn để đặt hàng còn nếu anh em mua trực tiếp thì qua bên mình là địa chỉ là 170 lạch trai hải phòng nhé mình chỉ có duy nhất một địa chỉ tại hải phòng thôi để ờ, để để bán trực tiếp những cái sản phẩm này còn nếu anh em đặt hàng thì bên mình sẽ ship CD toàn quốc anh em những sản phẩm này anh em đặt hàng hoàn toàn không phải đặt hàng không phải đặt tiền đâu nhé mình sẽ chủ động mình ship cho và nhận hàng anh em phải thanh toán đó rất là rẻ có hơn một triệu thôi nên anh em cũng khỏi lăn tăn cả anh em nào mà thấy cái clip này mà của mình hay mà hữu ích thì em chia sẻ cho mọi người cùng xem để biết mình có cái sản phẩm nó như này để giải trí có trong tết giá là vô cùng là rẻ chỉ có hơn một triệu mình nói lại nữa chỉ có hơn một triệu thôi và bảo hành cho anh em cái sản phẩm này bên mình sẽ bảo hành cho anh em 6 tháng đó 6 tháng có tặng sạc cáp đầy đủ nhá đó để um, uh, mình nó lại để đặt hàng ấy thì anh em có vào website mình là msm.vn đặt hàng này hoặc là em có thể chat facebook mình là msm điện thoại siêu rẻ anh em search facebook này ra ấy hoặc em có thể comment video số điện thoại ờ, của anh em vào cái dưới cái video trên youtube này thì mình sẽ liên hệ và chủ động gửi hàng cho anh em đó các anh em xem clip nhá chào và hẹn gặp lại